Có nên kết hôn trong tháng nhuận không? Tình cảm vợ chồng sau khi cưới sẽ ra sao? Việc có nên kết hôn trong tháng nhuận tốt hay xấu là câu hỏi được nhiều người thắc mắc từ lâu nhưng chưa có câu trả lời cụ thể. Hãy cùng theo dõi nội dung dưới đây của Đồ Cúng Tâm Linh để đi tìm giải đáp thỏa đáng cho vấn đề này nhé. Có nên kết hôn trong tháng nhuận không? kết hôn là việc trọng đại của cả đời người do đó ai cũng mong ngày cưới của mình diễn ra thật suôn sẻ để cuộc sống sau hôn nhân được nhiều may mắn hạnh phúc bên cạnh việc chọn ngày lành tháng tốt một vấn đề được rất nhiều cặp đôi thắc mắc đó là kết hôn trong tháng nhuận có tốt không nhiều người e dè việc cưới hỏi trong tháng nhuận là do tháng nhuận thường 4 năm mới có một lần, nếu kỷ niệm ngày cưới, ngày sẽ bị sai lệch làm mất đi ý nghĩa. Trên thực tế, việc đặt ra câu hỏi có nên kết hôn năm nhuận hay không chỉ gặp ở các cặp đôi tình cảm chưa đủ nhiều mà thôi. Những ai có tình yêu đủ lớn, họ chỉ mong màu chóng về chung một nhà và bỏ qua bớt những thủ tục rườm rà không cần thiết. Tuy nhiên, theo phong tục của một số nơi, tháng nhuận để thể hiện sự dư thừa, viên mãn nên nhiều người chẳng những không kiên kỵ mà trái lại chọn những ngày phù hợp trong tháng nhuận để thực hiện các công việc của mình dự định. Vậy với năm 2020 thì sao? Năm 2020 có nhuận không? Theo lịch vạn niên, năm 2020 nhuận tháng 4 âm, kết hôn vào tháng 4 nhuận được xem là may mắn vô cùng khi có thêm tháng 4 âm lịch tức là niềm vui được tăng lên vì thời điểm mùa xuân là lúc cây cối đâm chồi nảy lộc rất tốt cho việc bắt đầu một điều gì đó thật ý nghĩa như vậy, kết hôn trong tháng nhuận mang rất nhiều ý nghĩa may mắn chứ không hề xui xẻo như nhiều người vẫn nghĩ. Những lưu ý khi kết hôn trong tháng nhuận căn cứ vào bát tự để chọn ngày tốt dù nói kết hôn trong tháng nhuận là chuyện tốt nhưng các cặp đôi vẫn nên căn cứ vào ngày tháng năm sinh của mình để lựa chọn những ngày phù hợp tiến hành đám cưới nếu như bát tự của bạn xung khắc với tháng nhuận thì không nên tiến hành hôn lễ vào tháng nhuận tránh các ngày xấu cũng như các tháng khác tháng nhuận cũng có những ngày tốt ngày xấu nhất định để hôn nhân thêm phần thuận lợi các cặp đôi tốt nhất nên tránh những ngày xấu trong tháng và chọn ngày đẹp để cử hành hôn lễ theo đó, ta nên tránh các ngày 3, ngày 7, ngày 13, ngày 18, 22, 27 trong tháng nhuận. Đây được coi là những ngày tam nương rất xấu. Tiếp theo đó là các ngày nguyệt kỵ gồm ngày 5, ngày 14, ngày 23, trong đó ngày đại kỵ là mùng 5. Đây là những ngày không thích hợp để bắt đầu và kết thúc một công việc quan trọng với cuộc đời, sự nghiệp, nhất là việc kết hôn vốn rất cần nhiều may mắn. Tránh tháng 3, tháng 7 và tháng 9 âm lịch theo lịch vạn niên, các tháng 3, tháng 7, tháng 9 âm lịch là thời điểm diễn ra tiết Thanh Minh, lễ Vu làng và Tết Trùng Cửu. Đây là ba lễ tiết được dân gian quan niệm là nhiều âm khí, không thích hợp tiến hành việc vui như cưới hỏi. Cho nên các cặp đôi tốt nhất nên tránh kết hôn trong 3 tháng âm lịch này. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể tham khảo chi tiết về những việc nên kiên kỵ trong tháng nhuận căn cứ vào tình cảm hai bên dù là ngày tốt hay ngày xấu tất cả đều vô nghĩa nếu tình cảm hai bên với nhau chưa đủ chân thành chưa thật sự sẵn sàng để chịu trách nhiệm với nhau và cùng nhau xây dựng một mái ấm hạnh phúc cho nên kết hôn trong tháng nhuận dù được cho là thời điểm đẹp nhưng quan trọng nhất vẫn là tình cảm của đôi lứa nếu như tình cảm của hai bạn đã chín mùi tình yêu đủ lớn để sẵn sàng dắt tay nhau đồng hành đến cuối cuộc đời thì ngày nào cũng là ngày thích hợp để về chung một nhà